Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại rẫy Bây giờ mình sẽ tiếp tục công việc đó là bẻ chồi cho cây cà phê Vì mùa mưa thì chồi lên rất là nhiều Cho nên mình buộc phải tỉa, tỉa chồi để cho cây ờ, dồn ờ, sức để mình nuôi trái Thì còn khoảng 2 tháng nữa là, là thu hoạch rồi Đó thì à, bây giờ à, công việc chiều nay khoảng tới 5-6 giờ chiều là sẽ xong Giờ mọi người hãy theo chân mình để tiếp tục công việc nhé này con trời nó ít hả con dế hả à quay tiếp Lưu lại đi dạ. Thôi tạm biệt các bạn nha